Yo, yo te puedo kuwi ngarepmu kuwi jaluk kuwi kai nah nah <laughs> nah, nah. <laughs> Engkau kau kenalan eh, eh. Thank you. cakap mui đó đó đó tilim yêu ai